của bếp đây. bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để uh, ờ, test những tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này thì được xuất xưởng vào uh, tháng 6 năm 2016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 tại vì khi mà các bạn sử dụng một bếp các bếp còn lại nó cũng sẽ đều đặn lửa theo mục đích của bếp làm việc như vậy là để đốt cháy hết cái lượng ga thừa ga rò rỉ trong trường hợp bếp chúng ta nó bị hư hỏng hoặc là nó bị rò rỉ ga phía bên trong nên bếp này nó cũng sẽ khá là hao pin hơn cái các dòng bếp ga của Việt Nam nhưng mà bù lại nó tiết kiệm ga hơn bếp ga của Việt Nam rất là nhiều một tháng thì nó tiết kiệm được khoảng từ 25 cho đến 30 phần trăm cái số tiền mà chúng ta sử dụng ga so với bếp ga của Việt Nam nếu và vì bếp này nó hao pin đó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 do que cảm biến nó cảm nhận ở đấy nồi nóng hơn 200 độ C rồi nó sẽ đặt giảm nhỏ ngọn lửa lại để ờ, tiết kiệm ga cho chúng ta đây là một tính năng rất là hay của bếp ga nội địa nhật bếp bên phải của tôi đã vừa mới khóa ga trước luôn kèm theo một tấm cái nóng le và đèn nó chớp ở đây đây đây bếp đã khóa ga này dù công tắc vẫn đang mở tại vì ở vị trí khác nhau bếp sẽ có nhiệt độ khác nhau tôi sẽ đo thử cho các bạn xem 249 độ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 thì bếp của bên ờ, trái của tôi cũng đã khóa ra đây thực hiện chức năng khóa ra khi nước cạn nồi thành công dù công tắc có đang mở này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp pin sạc luôn để hướng pin sạc các bạn kéo một pin ở đây ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một pin pin sạc sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được do nó cũng ngắn thôi vì thế để tăng chiều dài cho pin pin chúng tôi có kèm theo một cái thanh lò xo như thế này đây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 chậm dần đi tức là pin nó sắp hết chúng ta nên cắm sạc vào hoặc là các bạn nhìn vào có đèn ở đây đèn ở đây nó sáng đỏ lên nó không tắt tức là pin nó yếu lắm rồi chúng ta nên sạc bên phía tay trái chúng tôi làm sẵn cho các bạn một cái đầu dây sạc nè đi kèm với đó là có một đoạn dây sạc dài 3 mét để các bạn có thể sử dụng nếu mà ổ điện nó ở vị trí xa bếp chúng ta chỉ việc cắm vào để sạc thôi rồi à, cắm cục sạc vào ổ điện cục sạc á, thì à, trên đèn trên đó có một cái đèn màu đỏ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 5 cho đến 6 năm chúng tôi tặng thêm một cặp nữa để có thể nhân đôi thời gian sử dụng thành 8 cho đến 10 năm cũng như trong thời gian sử dụng nếu mà có hư hỏng thì chúng ta cũng có hàng thay mà không có lợi không không có sợ không có đồ để thay nữa Trên đây tôi test cho các bạn xem hai cái chức năng chính của bếp là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa bếp này nó là dòng bếp cơ bản nên nó không có tích hợp những cái chức năng tiện ích giúp cho các bạn có thể nấu nướng à, hoặc là không có chức năng hẹn giờ tắt bếp nếu mà các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp thì chúng tôi có bán kèm một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá là 80.000 một chiếc sử dụng rất là đơn giản các bạn lấy cục sạc lấy cục sạc đó các bạn cắm vào bếp rồi chúng ta cắm vào thiết bị này thôi rồi cắm vào ổ điện các bạn có thể chỉnh tối đa là 90 phút đây tôi sẽ để vào một phút nào để thử cho các bạn xem chúng ta bật bếp lên bước cuối cùng là chúng ta phải lấy pin ra để cho bếp nó không còn nguồn điện nữa thì khi bếp không còn nguồn điện nữa bếp của chúng ta nó sẽ tự động khóa ga ngắt điện sau một phút một một phút đây cái thiết bị này hết giờ thì nó sẽ tự động ngắt điện các bạn có thể nấu nướng nhóm món ăn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 nếu như các bạn cảm thấy video clip này nó hay và bổ ích cho mình thì các bạn các bạn cũng có thể ấn vào nút like và chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký để có thể biết được những lần thử bếp tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn vào những lần thử bếp lần sau.